Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay nhé Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái áo thun đổi bài Thì mình sẽ giới thiệu qua chiếc áo thun này như thế nào nè Đây, trên tay mình là một chiếc áo thun đổi bài Thì mẫu mã của nó rất là đa dạng Đây, chất liệu vải của nó rất là đẹp nè Mặc rất là mát Thì uh, bên mình có đủ size hết các bạn có thể lựa chọn nhé cái này thiết kế màu mã đa dạng rất là dễ mặc ừ, trai gái gì đều mặc được hết thì ngoài nhìn chiếc áo thun này rất là bình thường nhưng mà nó được gắn vào bên trong một cái máy một cái máy đổ bò trong đây các bạn nhìn mắt thường chắc chắn sẽ không biết được nhé tại vì nó thiết kế làm cho mắt mình không thể nhận ra được nè thì đây là một cái cái khung để đựng pin này nó được kết nối vào trong đây để cho chiếc máy mô tô hoạt động thì khi các bạn chơi á khi các bạn dùng chiếc áo này thì các bạn có thể nhét vào trong ờ, lưng quần hoặc là các bạn dán vào trong ờ, trong bụng chỗ này nói chung là chiếc áo thun này nó rộng mà sẽ không không lộ được đâu <coughs> thì ờ, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng của chiếc áo thun này <coughs> là một cái chỗ đây là cái khung phía đây là cái khe để các bạn viết bài vào và trên đây là nó có một nút bấm để đẩy bài ra nhé đây này mình cho các bạn xem các bạn chỉ cần để nhẹ để nhẹ đây nó để nhẹ vào mình đẩy là dùng ngón tay mình đẩy nhẹ vào bài nó đã hút vào rồi nó dùng bằng pin này rất là mạnh luôn chỉ cần đẩy nhẹ không cần phải ờ, dùng lực hay như thế nào nè đẩy về rất là nhanh hút rất là nhanh thì các bạn ờ, <coughs> các bạn mua chiếc áo thun này về chỉ cần mặc áo thun này lên và chơi thôi không cần cầm bất thứ bất cứ thứ gì hết nhất à, nào bài cũng không cần mình dùng mà ờ, bài của họ được này không cần phải tuôn bài của mình vào thì các bạn <coughs> thì mình sẽ thử cho các bạn những bằng môn bài cào nhé thì lưu ý là không để bài trước ở nhà không nhét con này trước ở nhà để nhiều khi lên trên sòng trùng lọc các bạn cứ nhét bài <coughs> đó thế coi như dán đầu mình ờ, mình bỏ đi thì mình nhét một con mình cảm thấy là mình nhét con nào cho nó hợp lý mình ờ, nhét con chín đi thì à, cách nhét thì à, để ý xem đối phương à, nó có để ý mình hay không thì chỉ cần để cái con bài mình cần nhét á mình để nó về phía cuối cùng dùng tay dùng hai bàn tay này giống như là các bạn bọc bài bình thường thôi dùng tay mình mình đẩy nhẹ vô dùng ngón tay úp hay là như thế nào đẩy nhẹ nhàng nó vô nó đã hút rồi coi như dáng đầu mình bỏ đi úp bài bỏ vì mình giao con đó đó mà thì ván sau các bạn cứ xem chia bài ra của mình được bao nhiêu cứ cứ tính toán như thế này để ba mình được cao điểm mình nên nhớ là ở trong đây mình giao con gì thì đó thì đây bài là bài đây của mình 7 điểm đi thì vừa rồi là mình cũng giao con chín rồi thì bây giờ mình nhớ là mình nhé mình giao con bảy này lại mình lại lấy con chín ra này, đó cứ để con bảy vào cái miệng miệng uh, ờ, áo thun này là nhẹ nhàng thôi chỉ cần đẩy nhẹ nhàng là nó đã hút ra rồi đây thao tác rất là nhẹ nhàng luôn này đẩy nhẹ cái là nó hút ra rồi là bà mình là chín điểm rồi nhé đơn giản thôi các bạn chỉ cần uh, tính toán sao cho hợp lý nhớ con bà mình để vào trong uh, trong áo này nè rồi mình ờ, <clears throat> mình tính toán sao cho hợp lý thì ờ, là mình đã chơi được rồi mua về các bạn thử <clears throat> thử thử cho nó <clears throat> thì đó vừa rồi mình để hướng dẫn cho các bạn ờ, cách sử dụng chiếc áo phông này thì cái áo này các bạn mặc á, thì hạn chế là giặt ừ, tại vì ở trong đây nó cái máy motor này nó dễ bị va chạm thì ờ, các bạn hạn chế đánh nước nhiều nhé có giặt thì ôm giữ cái phần này lại là cái bị bấm cột lại thì mình ờ, chạm vào cái phần trên này nè rồi thì ờ, vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn về chiếc áo thun này thì uh, mẫu mã bên mình rất là nhiều các bạn có thể lên lên trên tới trên uh, cửa hàng lựa chọn nhé bên mình nhờ cho các bạn thử luôn thì uh, bên mình có hai chi nhánh là ở bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên 0984 35 3333 để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho các bạn nhé. Rồi, ngoài bên mình những chiếc áo thun ra, chiếc áo thun độ ba ra thì bên mình còn có những mẫu áo sơ mi, áo khoác, những mẫu quần đổ bài rất là nhiều ví đổ bài đủ đủ hết các bạn cứ lên trên cửa hàng trực tiếp xem trực tiếp nhé rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.